Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Forex Dream 247. Và ngày hôm nay là ngày cuối tuần, chúng ta lại đưa ra những cái nhận định như mọi khi để sang tuần chúng ta giao dịch một cách hiệu quả nhất và chúng ta điểm lại một tuần vừa qua chúng ta giao dịch như thế nào và chúng ta học được những cái gì khi mà thị trường có biến động. Đấy. Và lợi nhuận của chúng ta một tuần vừa qua có tốt hay không? Ấy một tuần vừa qua thì nhận định của chúng ta đi khá sát tuần trước chúng ta nhận định đi khá sát và chúng ta có những cái kèo dài hạn EUGU cực kỳ là tuyệt vời đấy và trong nhóm lớp học cũng đã có rất là nhiều anh chị đã có lợi nhuận ngày lợi nhuận tháng lợi nhuận dài hạn kèo EUGU có những anh chị lợi nhuận trong vòng hai kèo EUGU có lợi nhuận được 50% tài khoản rất là tuyệt vời đúng không ạ và bây giờ chúng ta sẽ đi đưa ra những cái chiến lược Đấy, nhận định thị trường để sang tuần chúng ta giao dịch một cách hiệu quả nhất và sang tuần dự kiến sẽ là một tuần khá là biến động thứ nhất là những cái ngày cuối tháng sẽ có một cái nhịp đâu đó nhịp chốt lời của thị trường ấy thường thì cuối tháng thị trường chạy rất là loạn chạy rất là loạn dự kiến sẽ có một cái uh, biên độ chạy khá là mạnh đấy biến động khá là mạnh đấy và cũng có rất là nhiều tin tức liên quan đến đô la Mỹ bảng Anh hay là phép phát biểu tổng sản phẩm quốc nội tài sản quốc nội hay là kia lõi ấy có rất nhiều tin tức chúng ta sẽ điểm qua một chút về đề ghi đề ghi thì tuần vừa rồi đã đi theo đúng dự kiến của chúng ta ấy khi đã có một cái nhịp điều chỉnh giảm khi đã chạm mốc đỉnh của 20 năm đối cặp đề ghi ấy tuần trước chúng ta đã có một cái nhận định đâu đó giảm về đâu đó quanh khu vực ít nhất là một thông ba ấy khu vực kỳ vọng đó là đường MA 100 và đường trên này tăng ấy có một cái nhịp điều chỉnh đối với cặp này để chúng ta sau đó tiếp tục đi lên đấy để định đi và trong tuần này trong tuần sau thì chúng ta vẫn kỳ vọng DXY uh, sẽ sell sideways sẽ sell sideways trong đoạn này và chờ đợi những cái tin tức dữ liệu quan trọng trong tuần cũng như là tiêu thụ tin tăng lãi suất của Fed sang tháng đấy để có thể xác định được cái xu hướng chính xác của định y chúng ta sẽ chờ đợi xem là uh, định y sẽ sau quay và bung theo chiều nào đấy còn về xu hướng thì nó vẫn đang ở trong một cái kênh giá tăng dài hạn thôi đối với cặp này thôi tăng dài hạn thôi và cái nhịp điều chỉnh vừa rồi vẫn là cái nhịp điều chỉnh thôi nhịp điều chỉnh thôi đấy và chúng ta vẫn kỳ vọng nó về lại đâu đó quanh khu vực uh, đường MA 100 này test lại đâu đó quanh khu vực uh, 1.01, 1.01, 1.02 quanh khu vực uh, đường Che Lai Tăng để chúng ta tiếp tục cặp này và nó đi retest lại để xem nào nó phản ứng như thế nào đấy và có thể đây là nhịp điều chỉnh và tiếp tục tạo một cái đỉnh mới đối với cặp DI này tại vì hiện tại chiến tranh đang rất là loạn và người được hưởng đó là Mỹ hưởng lợi nhiều nhất nó là Mỹ và cái nhịp điều này sẽ là nhịp điều chỉnh thôi và chúng ta sẽ đặc biệt quan tâm đến cặp DX này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chúng ta đang giao dịch những cặp tiền liên quan đến đô la Mỹ Đấy, chúng ta sẽ cập nhật là tin tức hàng ngày Đấy, còn về tí xu hướng thì vẫn chúng ta vẫn canh mua canh cặp này sẽ đi lên thôi có nhịp điều chỉnh có nhịp sell quay ở trong cái đoạn có nhịp sell quay trong cái đoạn hộp chữ nhật như em kể ở đây đấy sell quay từ 105 đến 103 sẽ sell quay trong cái đoạn này và khi mà nó phá thì chờ đợi một số tin tức quan trọng với xác định được à, cái xu hướng chính của cặp tiền này chúng ta sẽ quan tâm một chút về sản phẩm dầu sản phẩm dầu thì sau khi chạm lại cái mức 120 đa, 123 đô một thùng thì đã có một cái nhịp điều chỉnh giảm như nhận định của chúng ta đó là về quanh đâu đó quanh khu vực 101 đấy và hiện tại đã khớp cái lệnh mua dầu quanh 101 của chúng ta rồi đấy khớp các lệnh mua thì tuần trước em đã cho mọi người mua dầu ở đâu đó quanh khu vực 101 quanh khu vực đường kênh trend này tăng này đấy quanh khu vực đường kênh trend này tăng quanh khu vực 99 đến 101 đấy đã có lợi nhuận cực kỳ là tốt có lợi nhuận cực kỳ là tốt về dài hạn thì con này ấy, thì em nghĩ là uh, lạm phát đang tăng những sản phẩm tiêu dùng như dầu xăng hay là lương thực thì sẽ độ giá lên thôi sẽ đi lên thôi đấy nên là chúng ta về xu hướng thì chúng ta vẫn canh mua được cặp dầu và hiện tại thì chúng ta đã mua được cặp dầu đâu đó quanh khu vực 99 đến 101 102 đã có lợi nhuận cực kỳ là tốt và có thể cặp dầu sẽ đi lên trong tuần tới sang tuần xem là thị trường sẽ như thế nào và chúng ta vẫn canh mua lại đâu đó nếu thị trường test về 101 99 đến 101 chúng ta lại canh mua lại đấy <coughs> cái vùng này vùng này là cái vùng phản ứng cực kỳ là mạnh và cái lực mua vào cực kỳ là mạnh đấy và cái điểm sell điểm sell thì chúng ta có thể xem xét để tiết lại xem phản ứng ở quanh khu vực đường MA 100 là quanh khu vực 115 115 mà đây là cái quanh khu vực mà trước đó đã phản ứng cực kỳ rất là nhiều lần rồi ấy thì chúng ta hoàn toàn có thể mở một lệnh sell xem phản ứng vùng này để chúng ta mở một lệnh sell dầu quanh khu vực 110 năm đấy đấy là về xu hướng của cặp dầu còn tất cả những cái kèo trực tiếp em sẽ cập nhật tin tức em sẽ đưa ra những cái kèo cụ thể ở cho mọi người trong nhóm lớp học của em đấy tiếp theo chúng ta điểm qua một chút về BTC đi BTC hiện tại nhiều người quan tâm này đấy BTC thì tuần trước thì chúng ta đã có nhận định cực kỳ là tuyệt vời đấy khi mà chúng ta đã phân bổ vốn ra cực kỳ là tốt tuần trước thì video tuần trước lúc em nhận định thì cặp BTC nó ở đâu đó quanh khu vực 20.000 19.800 đến 20.000 đấy quanh khu vực đó thì em đã có cho mọi người một cái điều đó là chúng ta không nên mua hết vào quanh khu vực 20.000 đúng không đấy và sẽ có hai điểm để em chờ đợi mua và chúng ta đã khớp lệnh mua đó là quanh khu vực uh, đây này đấy thì em đã có một cái điều đó là mua 20 phần trăm cái số vốn của mình ở quanh khu vực 20.000 và 30 phần trăm ở quanh khu vực 17 18.000 đấy đã khớp cái lợi nhuận của chúng ta và hiện tại BTC đang ở quanh khu vực 21.000 đấy thì hiện tại thì mọi người cũng có thể đối với cặp này thì mọi người cũng nên canh bán bớt tại vì cái xu hướng hiện tại Dow Chen đang cực kỳ là mạnh và cái tâm lý của các nhà đầu tư hiện tại đang rất là sợ hãi đối với cặp tiền số này cặp tiền số này đấy thì nó có thể hồi về đâu đó bởi test lại đâu đó quanh khu vực 25 đến 28 nghìn thì tầm đó thì mọi người có thể chốt bớt dần được rồi thì cái kèo BTC thì đã không có lợi nhuận cực kỳ là tốt rồi đấy anh chị có thể tham khảo qua cái kèo BTC tại vì em cũng không khuyên mọi người chơi BTC biên độ cực kỳ là lớn cái quỹ cực kỳ là cao và cái rủi ro cực kỳ là lớn đấy nên là mọi người cũng có thể tham khảo đây là một cái kèo tham khảo để cho mọi người tham khảo thôi đấy chúng ta sẽ điểm qua một chút về cặp tiền vàng hiện tại cực kỳ nhiều người quan tâm và rất là quan tâm đối với cặp tiền này ấy khi tuần trước em đã cho mọi người cái nhận định đó là vàng sẽ giảm đúng không ạ vàng sẽ giảm và chúng ta đã có cái lợi nhuận cực kỳ là tốt đối với vàng giảm và hiện tại ấy, hiện tại ấy, cái xu hướng cái áp lực của vàng ấy áp lực của vàng ấy vẫn đang là một cái áp lực cực kỳ là giảm và cái quan điểm của em thì trong vòng một tháng hai tháng gần đây rồi chúng ta liên tục có những cái deal sell vàng và không mua vàng đấy và em vẫn kỳ vọng vàng nó về lại đâu đó quanh khu vực 1783 đấy trước khi uh, Fed công bố về lãi suất công bố về lãi suất thì em nghĩ vàng sẽ về lại đâu đó quanh khu vực 178x đến 177x và xa hơn là cái vùng đẹp nhất của chúng ta đó là quanh khu vực 176x à, đấy đây là hai cái vùng mà em cực kỳ kỳ vọng vàng nó có thể về và cái áp lực hiện tại đối với các vàng này nó cũng đang rất là mạnh áp lực bán cực kỳ là mạnh khi mà liên tục đẩy xuống mọi người có thể nhìn uh, qua cung tuần đi đấy qua cung tuần đấy khi mà liên tục liên tục cặp tiền này nó đẩy xuống liên tục cặp tiền này đẩy xuống đóng những cây nến đỏ với cái lực bán cực kỳ là mạnh đấy và cái điểm quan trọng nhất của chúng ta trong tuần là chúng ta quan tâm đó là điểm 1805 nếu mà vàng về được quanh khu vực 1800 ấy thì tỷ lệ khoảng 90 phần trăm vàng sẽ về lại ép lại quanh khu vực 1782 đến 1785 đấy đối với cặp vàng đối với cặp vàng và đến cái vùng này thì chúng ta bắt đầu có thể giải mua dài hạn đối với cặp vàng này rồi chúng ta phân bổ vốn làm sao để cho hợp lý tại vì vàng nó là một cái sản phẩm kim loại cực kỳ quý hiếm và đó là có một cái nơi trú ẩn cực kỳ an toàn nếu chúng ta có mua được cái giá đẹp ấy thì chúng ta đã một lợi thế rồi và cái tỷ lệ chúng ta sinh ra lợi nhuận cực kỳ là cao đấy 177 x đến 178285 đây là cái cái vùng em cực kỳ quan tâm đối với vàng và cái áp lực vàng nó còn mạnh lắm áp lực vàng xả nó còn mạnh đấy áp lực mạnh bán không bao nhiêu cả liên tục kết những cái cây nến đỏ cực kỳ là to và cái tin phép lãi suất vào tháng 7 ấy, thì em nghĩ là uh, ờ, và trùng hợp đó là chuẩn bị những cái ngày cuối tháng rồi với cái áp lực như thế này thì rất có thể uh, sẽ có một cái nhịp chốt lời đối với vàng để gom một cái giá đẹp hơn để đẩy giá vàng lên gom một cái giá thấp hơn đấy thì mọi người lưu ý cho em cặp vàng và chúng ta nên hạn chế giao dịch vàng trong tuần tới thôi chúng ta sẽ canh mua lên thôi canh mua vàng ở quanh khu vực mục bảy tám mấy thôi còn canh sell thì nó vẫn đang sell quay trong cái vùng vẫn sell quay trong cái vùng này ấy sell quay những cái vùng này ấy nếu mà khá là lâu rồi khá là lâu rồi đấy và tuần sang tuần nó khá là nhiều tin tức nữa cái tin tức nữa thì rất dễ nó sẽ có một cái nhịp sóng cực kỳ là mạnh đối với cặp vàng sóng cực kỳ là mạnh đối với cặp vàng ấy thì hiện tại nó đang trong mô hình nêm giảm rồi đang trong mô hình nêm giảm rồi đấy mô hình lên giả mới rất dễ là sẽ đi về test lại quanh khu vực 1775 đến 1760 đấy khả năng cao là như thế thì mọi người có thể canh mua lên chúng ta nên hạn chế canh xeo xeo những cái vùng 30 40 đấy đấy đấy là về điêu về cặp vàng xu hướng về cặp vàng thì những cái kèo cụ thể thì em sẽ cập nhật tin tức từng giờ từng ngày em sẽ cập nhật cho mọi người ở trong nhóm tiếp theo đó là kèo EU kèo EU thì tuần vừa rồi chúng ta đã cực kỳ thành công khi chúng ta đã mua được kèo EU khi mua được kèo EU khi kết thúc cây đến tuần đã cho chúng ta một cây nến xanh đấy chúng ta một cây nến xanh khá là to thành công khi chúng ta đã mua được có những anh chị theo em kèo EU GU dài hạn đã lợi nhuận được 60 70 phần trăm 70 phần trăm tài khoản trong vòng 3 4 ngày đấy đấy thì à, EU ấy thì về vị thế lệnh hiện tại em nói rất nhiều buổi zoom rồi là chúng ta chỉ đợi xuống và canh mua đi vị thế lệnh hiện tại hiện tại nó đang ở cái mức khá là thấp rất là thấp rồi và rất là thấp rồi nếu mà trong trường hợp mà chúng ta dính một cái lệnh sell quanh khu vực đâu đó quanh khu vực uh, ờ, EU với mức giá hiện tại vị thế lệnh hiện tại thì cực kỳ là rủi ro có thể có thể là rất khó về bờ đấy đấy nên là thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ chỉ canh mua lên đối với cặp EU thôi còn về ngắn hạn đấy ngắn hạn thì chúng ta vẫn canh mua lên đâu đó là vì test lại uh, cái vùng đáy cũ của nó thôi quanh khu vực đáy cũ của cặp EU này Đấy, có thể mua lên là 1.038 1.04 nhưng cái vùng khả năng cao là cặp EU này sẽ không về được cái vùng đó đâu chúng ta có thể mua lại thì test lại đợi tín hiệu ở quanh khu vực 1.04 đấy 1.04 này thì sẽ ok hơn đấy và hiện tại cặp EU này vẫn đang trong quay trong cái biên độ này thôi biên độ từ 1.046 đến 1.057 thôi nó vẫn chưa xác định cho một cái xu hướng mạnh mua mạnh mẽ đối với cặp EU này đấy chúng ta vẫn hoàn toàn có thể mua cặp EU ở trong cái biên độ sao quay hộp chữ nhật này hộp chữ nhật này và cái vị thế lại hiện tại chúng ta nên ưu tiên nếu mà anh chị nào đánh dài hạn nên ưu tiên là giữ lệnh buy không giữ lệnh sell đấy về xu hướng cặp EU nhé tiếp theo cặp GU cặp GU thì tương tự như cặp EU thì thời điểm hiện tại như mọi người nhìn thấy là tuần trước em cho mọi người chỉ canh mua đi đối với cặp GU này thôi đối với cặp GU này thôi khi mà chúng ta đã những ngày gần đây ấy, ấy có tín hiệu cực kỳ là mạnh và chúng ta đã có một cái ưu đó là đợi GU tuần trước thì em đã cho mọi người những anh chị là theo dõi cái video tuần trước của em ấy thì em đã bảo mọi người là sang tuần ngày đầu tiên những ngày đầu tiên GU sẽ quay lại có một cái nhịp điều chỉnh về đâu đó quanh khu vực 1.21 thì mọi người có thể xem lại cái video tuần trước thì chúng ta sẽ mua lên đối với cặp GU à, chúng ta đã có cái kèo dài hạn đâu đó từ 1.21 này 1 này vài trăm pip và trang bip cặp EUGU lợi nhuận là khoảng 50 60 phần trăm tài khoản đấy rất nhiều anh chị có lợi nhuận đấy và với với cái vị thế lệnh hiện tại thì chúng ta vẫn nên giữ kèo bài và chúng ta chỉ đợi cặp GU e có điều chỉnh xuống thì chúng ta lại mua lên và với những cây nến gần đây ấy, thì chúng ta cho chúng ta thấy đó là cái vùng 1.217 đến 1.2 đang là một cái vùng giữ chân đối với cặp tiền GU này đấy khi mà liên tục chạm vùng này đẩy lên đẩy lên thì chứng tỏ là à, người tham gia vào mua ở các khu vực này cực kỳ là tốt và với cái vị thế lệnh hiện tại thì chúng ta cũng nên canh bay thôi nên canh bay thôi và với những cái cây nến hiện tại thì chúng ta cũng nên canh bay thôi chưa cho có một cái dấu hiệu nào à, có thể đi xuống được sâu hơn nữa ấy khi mà đã cho chúng ta hai cây nến xanh này một cây nến đỏ này một cây nến đỏ điều chỉnh này ấy nên tiếp bằng những cây nến ba pin ba đẩy lên pin ba đẩy lên thì cái lực mua hiện tại đang chiếm ưu thế hoàn toàn ấy và chúng ta xem xét nếu xuống thì chúng ta mua cặp GU này đi ấy, đó phải đi kèo GU nên canh mua lên thôi canh mua lên thôi và cái video này em sẽ nhận định từng con về cái xu hướng từng con xu hướng từng con và dài hạn cho mọi người trong trong tuần xu hướng tuần cho mọi người còn tất cả những kèo scap hay là những kèo ngắn hạn thì em sẽ gửi trực tiếp trên nhóm lớp học của em nhóm lớp học của em và hàng tuần em cũng mở những cái buổi zoom thực chiến những cái buổi zoom hỗ trợ kiến thức cho những anh chị khi mà tham gia vào thị trường để có một cái kiến thức thật là vững vàng và có thể kiếm được tiền bằng chính kiến thức của anh chị đấy chứ không phải dựa dẫm vào ai tại vì có rất là nhiều hình thức à, em cũng không tiện nói ở đây đấy nên là em đã sẽ mở những cái buổi zoom hỗ trợ mọi người kiến thức bằng tất cả những cái gì mà em đã từng trải qua kinh nghiệm của em để cho mọi người có thể à, có nhiều kiến thức hơn khi mà à, tham gia vào cái thị trường tài chính mà chúng ta đang giao dịch này đấy và kiếm được thật nhiều lợi nhuận đấy và vừa rồi đó là những cái xu hướng những cái nhận định những cái cặp tiền mà sang tuần thì mọi người có thể tham khảo đấy và anh chị nào muốn những cái kèo cụ thể nào hơn thì có thể inbox cho em Đấy, inbox cho em và có thể uh, inbox trực tiếp và đang mắc lệnh hay như thế nào có thể inbox trực tiếp em sẽ đưa ra những cái phương hướng những cái xu hướng để cho mọi người tham khảo Đấy, và em chúc mọi người uh, một tuần mới uh, học được nhiều kiến thức và có thật nhiều lợi nhuận và kiếm được thật nhiều tiền ở trong thị trường chúng ta đang tham gia vâng em chào tất cả mọi người